Em biết gì đâu em vừa mới lên ờ. Oh shit Nhân Hello anh em, mình là Trần à, Thì cái gọi này là của bên nước ngoài chứ bên Việt Nam nó gọi là Chun Thì hôm nay chúng ta có một chuyên mục mới là mình sẽ review pack của fan Hoặc là do chính tay fan làm Mình có thể chấm điểm trong quá trình chơi của mình Như kiểu chấm điểm về block hay kiếm Hay là cái icon ở dưới anh em có thể gửi qua Discord hoặc Facebook cho mình. Mình sẽ để dưới phần mô tả. Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe và đừng quên Và đừng quên để ý kiến anh em dưới phần bình luận cho mình biết anh em có thích video này hay không. Chúc anh em xem video vui vẻ. Ok, hello anh em. Thì theo những yêu cầu của video thì mình sẽ review patch của fan yeah. thì những cái patch này mình sẽ luôn để dưới phần mô tả để anh em được có hỏi là patch gì nhá ok và trận ta sẽ dùng cái patch đấy luôn một đi ok chúng ta có patch này đây rồi đây, đây. Yukutia hmm, tên tên rất là cái patch lâu quá đây. Oh. thì cái banh này kiếm kiếm thì wow nice kiếm này tôi rất là thích nó khá là ngắn nhìn nó vừa tay tôi chấm nó là 9,5 gì còn block á block này thì tôi cũng rất là thích bởi vì nhìn nó smooth này nó nó có một cái viền ấy. chín oh. icon thì ờ, nó được mỗi cái trái tim xấu quá nhưng mà vì nó có cái màu yếu thế của tôi nè có thể chấm nó là tám hai điểm vì màu yếu thích ta nên mua sắc bén này lên đường lấy cái bu ra à nhầm còn cái tâm này tâm đi phong mà cái với, với cái bách này thì nó nhìn cũng đẹp bảy bạn gray mình ồ oh, cái bạn này đài sớm quá ừ. à, blue à ladder clutch đây nhà thấy nhà blue rồi nha chắc là mình mất rồi vừa mới nói xong <laughs> chúng ta còn ai đây rồi thấy rồi anh em Oke. Oke sih gitu. Boom. <laughs> Um. Die. Oh, ya. oh my god, oh my god. Oh, menentang hanya mei. Hello, hello, hello, hello, hello. Hello. Hey, and to my channel. Bruh. Yeah, GG. GG. <laughs> Ok. <clears throat> Mình nghĩ chắc tuần đấy là tổng quan với cái pack này rồi. Nên là chắc không còn đánh giá gì nữa nhầm còn sky nữa Đây, sky buổi sáng này sky buổi tối thì như nào ồ oh, đèn ngòm cái này mình thấy nhiều rồi, mình rất là thích nhá cực kỳ thích nhá như là mình sẽ chấm nó ô uh, map mới tám yeah. Ê, mình phải sang đây mình phải sang kia ok guys Hello bro, hello bro, hello bro. Mm. Mm. Oh. What the fuck? Chúng ta có gì đây nào? Chúng ta có bắt. Thank you. Thank you. này tím ấp này tím ấp nhảy gì hello my friend wow what the fuck à oh shit anh à, đây này nhảy xuống Oh no, oh no, oh no. Why? Ơ. Ờ. Ui. Ok, một trận nữa anh em nhé. ui mẹ cái tiếng ô chị Ooh. đây nó đây nó đây mày mày mày chạy đâu chạy đâu Yeah, GG Ok, chắc là trận cuối rồi anh em ạ Cảm ơn anh em đã xem video này Nếu như anh em thích video này, hãy cho mình cho mình một like, một subscribe Để mình có thể ra, mình có thể động lực ra nhiều video như hay như thế nữa, nữa Và nếu anh em muốn patch này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả Ok, ờ, chúc anh em một năm mới vui vẻ nhá Mình đi đây, bye bye